Vâng, xin chào tất cả các bác và hôm nay đến với cái video này Em xin phép giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp Giúp cho các bác khi đi chơi tài xỉu bịp tại các sòng sới đi lắp tài xỉu bịp các bác sẽ luôn luôn giành chiến thắng đó chính là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này em bao tang tích cho các bác nam châm nước muối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 là coi như đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi. Và tại sao lại gọi nó là bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt? Bởi vì nó sẽ báo dung đủ bốn mặt cho các bác. Nhất nhị ngũ lục, tam tứ không dung. Thì tất nhiên là khi nào mà nhất nhị dung thì các bác đánh xỉu rồi. Ngũ lục thì mình đánh tài. Tất nhiên là tài xỉu thì gặp chén phản là điều đương nhiên, nó là phản thế hột rồi. Còn nếu như mà nó về tam tứ thì các bác có thể bỏ qua nếu các bác ưng tài hay ưng xỉu thì các bác đánh sau đây em sẽ à, giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này để cho các bác hiểu hơn về nó đây đây là cái hột tài xỉu mà trong này đã có chip báo dung bốn mặt khi vào chơi bác chỉ cần luồn được cho mình một hột này vào chơi thôi hai hột này là hai hột trợ nắp chén hoàn toàn nắp chén trợ đây đây là cái máy báo dung này khi vào chơi thì mình chỉ cần bật cái máy này lên thôi đút vào túi quần túi áo cũng động được đây ví dụ bật lên như này đó khởi động máy là được như vừa rồi em đã nói đấy về tan tích thì em bao nam châm nước muối dọi đèn đây em sẽ thử luôn nam châm cả ba hột cho các bác này em thử luôn cả nắp chén cho các bác đó dọn đèn em sẽ dọn luôn cả ba hột này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 có tam tứ tam tứ ở đây thì nó ở giữa quá vậy nên là mình có thể bỏ qua còn nếu ưng tài hay ức xỉu thì các bác cứ đánh thôi em vẫn mở ra này nó có tứ về tài máy dung bốn dung bốn dung ở đây có mặt lục các bác nhá lục ở đây mình đánh gì ạ lục tài đúng không ạ đó lục tài chuẩn chưa ạ máy dung hai dung này hai dung là ở đây có mặt nhị mình lấy xỉu đúng không ạ nhị và về xỉu ba dung ba dung ở đây là gì ngũ mình lại đánh tài đúng không ạ đó ngũ tài máy lại không dung này không dung mình lại bỏ qua nha các bác nhá nhưng em vẫn mở ra có mặt 3 hoặc mặt 4 này đó có cả 3 và 4 luôn này được chưa ạ vừa rồi em đã test thử cho bác một vài tiếng và các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hồ tài xỉu bà dung bốn mặt này chưa ạ và các bác mà muốn trực tiếp xem hàng thì các bác cứ lên cơ sở em em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây Ngoài tài xỉu ra thì bên em còn có rất nhiều những cái bộ đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất năm 2022 này. Đây, ngoài tài xỉu bên em còn bài kính cũng có nha các bác nha. Mắt len, kính mắt len nhìn cũng có này. Rồi nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường, bầu cua, sóc đĩa, máy đánh bài hay hack game trên điện thoại